và ngay bây giờ để cùng bắt đầu cho đêm gala kết nối đặc biệt buổi hôm nay xin đề nghị tất cả các anh các chị của đại Chi Văn Tiên Du chúng ta cùng nhau đứng dậy không ạ xin mời mọi người cùng nhau đứng dậy và bây giờ chúng ta sẽ chào nhau theo phong cách đại Chi xin chào các anh các chị xin chào rất tuyệt vời một lần nữa được không ạ xin chào các anh các chị và đây cũng chính là cách mà Daichi lấy lòng tất cả khách hàng của mình với sự nhiệt huyết với tận tâm và với độ chuyên nghiệp của mình cảm ơn các anh chị rất nhiều xin được đồng nhiệt thân hoan chào đón tất cả anh chị em là lãnh đạo cũng như tất cả các nhân viên của văn phòng Daichi Tiên Dương đang cùng có mặt trong đêm gala kết nối đặc biệt buổi tối ngày hôm nay tại phố biển Sinh đẹp Sầm Sơn. Và vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay trở về tham dự với chương trình ta ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại diện cho ban lãnh đạo của văn phòng Tiên Du ở Đài Trì xin trân trọng giới thiệu đại diện cho ban giám đốc anh Nguyễn Đức Tuấn giám đốc phát triển kinh doanh văn phòng Bắc Ninh Hai Từ Sơn Tiên Du xin chào đón sự hiện diện của chị Ngô Thị Lá giám đốc văn phòng đại lý Đài Trì Tiên Du ngày hôm nay chúng ta còn được chào đón các anh các chị trưởng phòng kinh doanh quản lý kinh doanh các cấp tư vấn tài chính ờ, của công ty bảo hiểm nhân thọ Đại chi Việt Nam đặc biệt là có sự hiện diện của các cô à, các bác các anh các chị và các cháu người thân một lần nữa xin được gửi tới tất cả mọi người đang có mặt ngày hôm nay lời chào đón nồng nhiệt còn ngay bây giờ sẽ là khoảnh khắc chúng ta cùng chào đón những cá nhân xuất sắc nhất sẽ được đón nhận bằng vinh danh và đón nhận uh, tất sự ghi nhận của văn phòng của công ty dành cho những đóng góp mà các anh chị đã nỗ lực cố gắng trong quý vừa qua và bây giờ ban tổ chức xin được đi ngay đến với danh sách tất cả cá nhân được xin trân trọng kính mời các anh chị sẽ về sân khấu để đón nhận giấy khen và đón nhận tất cả những tình cảm của ban lãnh đạo công ty dành cho các anh chị với những sự cố gắng nỗ lực đã lọt vào top 10 MC xuất sắc nhất của quý 2 Đây mới là 5 người thôi, chúng ta còn 5 người nữa Chúng ta cứ lên 5 người một lượt ạ à. Đề nghị tất cả mọi người vỗ tay thật lớn thật đồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng năm người tiếp theo đã lọt vào top 10 MC xuất sắc nhất quý 2 Xin được uh, chào đón Nguyễn Thị Thơ, Lê Trọng Trương, Nguyễn Đức Chín, Nguyễn Thị Xuyên và Nguyễn Thị Liên Trân trọng kính mời tất cả những cá nhân đã được lấy đầu tiên chúng ta trở về sân khấu để đón nhận lời chúc mừng cho top 10 MC xuất sắc của quý 2 2020. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến top 5 quản lý xuất sắc nhất của quý này. Xin được chúc mừng cho Đăng Tượng, Nguyễn Thị Đô, Trần Thế Trường, Nguyễn Thị Hải và Phạm Đăng Tấn. Đây là mọi người vỗ tay thật lớn. Trân trọng kính mời những đại diện cho quản lý xuất sắc nhất của quý 2 đã được giới thiệu tên chúng ta trở về sân khấu kính mời ban giám đốc sẽ cùng lên để trao bằng vinh danh dành cho tốt những quản lý xuất sắc nhất của quý 2 lý rất năng nổ xuất sắc nhiệt tình và luôn sáng tạo để phát triển Ok bây giờ sẽ là một phần vinh danh mà có thể nói rằng tất cả hai là Nam Chi cũng đều mong muốn có được danh hiệu này đó chính là chúng ta cùng chào đón top 3 BM xuất sắc nhất của quý 2 Chào đón người đầu tiên đó chính là chị Ngô Thị Lã anh Phạm Đăng Tùng và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh xin chào mừng. Đây chính là những PM của đại chi văn phòng Tiên Du, những người thủ lĩnh, những người đứng đầu, những người rất thành công trong môi trường của đại chi chúng ta. xin được chúc mừng một lần nữa với à, các vị em đã được vinh danh và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với à, à, những người tư vấn tài chính yêu tú nhất của quý 2 đây cũng là một danh một danh hiệu dành cho tất cả những nỗ lực của những ai đang làm và xin được chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Đô, anh Phạm Văn Tấn anh Trần Thế Trưởng và chị Nguyễn Thị Hải rất trọng kính mời những tư vấn tài chính ưu tú và xuất sắc chúng ta trở về sân khấu và ngay bây giờ xin được kính mời à, các trưởng phòng chúng ta sẽ lên sân khấu để à, trao bằng vinh danh dành cho những người tư vấn tài chính xuất sắc quản lý kinh doanh của quý 2. Xin được chúc mừng cho Lê Trọng Trương, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thị Thanh Nhung, Phạm Thị Thu Thảo, Phạm Văn Mười và Lê Thị Nga. Xin phép vị vỗ tay thật lớn. Tất trọng kính mời những đại diện đã được giới thiệu tên. Chúng ta sẽ về sân khấu để đón nhận bằng vinh danh xin mời tất cả anh chị em cháy tuổi mới thành công may mắn hạnh phúc và thật nhiều những điều tuyệt vời sẽ đến đối với các anh chị trong tuổi mới này xin mời tất cả mọi người cùng tuổi đến một hai ba happy birthday mời điện sáng lên ạ happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday to you tuyệt